Hãy đọc 12 câu nói sau, bạn sẽ thấy cuộc đời luôn mỉm cười với mình. Chỉ vì bạn nhớ một người, không có nghĩa bạn cần người ấy trong cuộc đời mình. Đừng chỉ tốt vì người khác, trước tiên hãy tốt vì bản thân bạn. Nếu mỗi ngày là một cuộc chiến, chẳng sao cả khi bạn thua đôi ba lần. Đừng cố gắng thu hút sự chú ý của ai đó nếu họ muốn họ sẽ làm. Đừng biến một ngày tốt lành trở nên tồi tệ chỉ vì những suy nghĩ về mọi chuyện đã qua. Khi một ai đó làm sai, đừng quên những lần họ đã làm đúng. Kể cả việc duy nhất bạn làm được ngày hôm nay là hô hấp thì điều đó cũng chẳng sao cả. Những từ ngữ đẹp được nói ra đúng thời điểm có sức mạnh lớn hơn bạn nghĩ rất nhiều. đừng tự giễu cợt bản thân vì chẳng ai là hoàn hảo. Đôi khi, những lời khuyên bạn đưa ra cho người khác lại chính là những gì bạn cần làm theo. Bạn sẽ không thể tìm được tình yêu đích thực cho đến khi nó tự đến bên bạn. Những ngôi sao sáng nhất luôn ở trên bầu trời đen tối nhất. Nếu thấy hay các bạn hãy cho mình một tim và đừng quên để lại bình luận cho mình biết với nhé.